Một nguyên nhân nữa rất là phổ biến trong quá trình các bạn nuôi cá, trong giai đoạn các bạn nuôi cá và bỗng dưng là thấy cá chết đột ngột đó là do cá bị stress. Thì À, cá bị stress là do có sự biến đổi khí hậu, biến đổi nhiệt độ nước hay môi trường sống cũng là nguyên nhân gây hại đến sức khỏe của cá vàng. Vì vậy, bạn không nuôi cá vàng ở những nơi có quá nhiều người qua lại hay là những nơi có sự biến đổi mạnh của nhiệt độ nước giữa sáng và tối. Một điều quan trọng nữa là các bạn nên để ý đến nhiệt độ nước vào những ngày nắng nóng. Nhiệt độ nước thích hợp để nuôi cá vàng là khoảng 25 độ. Cá vàng có thể chịu được nhiệt độ nước cao hơn so với cá nhiệt đới, nhưng mà khi nhiệt độ lên đến 30 23, 24 độ thì cho dù cá vàng vẫn có thể sống sót được nhưng mà cũng có những chú cá vàng không chịu được mà ra đi. Khi cơ thể cá vàng không khỏe thì chỉ cần nhiệt độ lên đến 31 độ thì cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cá vàng rồi. Vậy nên à, để nhiệt độ nước không tăng quá cao vào những ngày nắng nóng thì các bạn có thể trang bị thêm một chiếc quạt để làm mát cho bể cá.